đến với kênh Mầm Xanh Vai Da. Vì sao Vai Da có sự khác biệt với các mạng xã hội khác? Vai Da là gì? Vai Da là mạng xã hội phân quyền đến từ Thụy Sĩ, cũng giống như các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter hay Instagram. Nhưng Vai Da chia lại quyền lợi cho người dùng từ mạng xã hội Vai Da. Vai Da kế thừa hoàn hảo những tính năng tuyệt vời, cải tiến, đổi mới khắc phục những điểm yếu còn tồn tại để luôn đi trước, tiền phong tiếp cận nhanh thời đại, công nghệ đa số hóa hiện đại. Vai ta có sự khác biệt rất lớn so với những mạng xã hội khác đang tồn tại hiện nay, đó là 1. Vai ta có ứng dụng blockchain, AI, đáp ứng công nghệ của tương lai trong chuyển đổi số. Vai ta là mạng xã hội tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số 4.0. 2 vai cha gắn kết mọi người với nhau khi tham gia với vai cha, cải thiện tương tác, đồng thời tạo ra giá trị nhân văn thâm thúy và chia sẻ quyền lợi cho cộng đồng tham gia vai cha, toàn cầu, công bằng và thịnh vượng. 3. Vai cha chủ động minh bạch và tôn trọng luật pháp từng quốc gia sở tại, nơi bạn sinh sống và làm việc. Vai cha có những người bạn, những đối tác chiến lược để thực hiện những việc trên, đó là Faction, VALITAX, ICC, Factor, Dofer. Nền tảng tài chính là Vitacon. Vitacon áp dụng BIVX, FOB và POS, to tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho Vita. Vita là mạng xã hội gắn kết cộng đồng toàn cầu và đem lại giá trị cho cộng đồng, đem lại sự thịnh vượng, công bằng, chứ không phải là công cụ kiếm tiền. Nhắc lại không phải công cụ kiếm tiền như bao công cụ khác, Vita có một công cụ kiếm tiền khác biệt, đỉnh cao mọi thời đại. Vita sơ lược có 6 nguồn thu nhập. 1. Tương tác, like, share. 2. Thu nhập từ sử dụng sản phẩm dịch vụ. 3. Sơ đồ vườn, các gói like. 4. Sơ đồ mục đích, nâng cấp nick và sơ đồ định mệnh, tặng từ 1 đến 2 lần 200 đô la Mỹ cho 50% thành viên mới nâng cấp. 5. Đồng tiền Coin. 6 thu nhập dành cho người chia sẻ. Nếu bạn giỏi hết tất cả các lĩnh vực, thì nhiều tiền hơn thành viên chỉ biết một trong số các lĩnh vực. Hãy nhớ rằng, dù là bạn khởi nghiệp không đồng hay có vốn, mạng xã hội vài ta luôn cấp quyền kiếm tiền cho tất cả người dùng. Nếu bạn có chọn bỏ vốn để khởi nghiệp, thì đó là một lần duy nhất. Một nền tảng tập trung chia quyền lợi cho người dùng, bảo vệ người dùng đã xác minh, tuân theo luật GBDR và FADB, bảo vệ thông tin cá nhân, thì chắc chắn sẽ thành công. Thành công là một quá trình, không dành cho người thiếu tính kiên nhẫn. Trồng một cái cây không phải ngày mai là thu quả, một tuần, một tháng, hai tháng cũng sẽ chưa có, và phải tính bằng năm, nhưng rồi đều đặn hàng năm, cây sẽ cho quả. Làm một việc cũng vậy. Nếu kiên trì được một tuần, thì nó chỉ là cao hứng. Nếu kiên trì một tháng, đó gọi là bắt đầu. Nếu kiên trì một năm, đó gọi là thực lực. Nếu kiên trì 5 năm, đó là sự nghiệp. Bạn đã chọn được công việc cho mình để có thể tạo lập sự nghiệp chưa? Làm một việc, nếu chưa cho đi, đã muốn đòi hỏi, nếu chưa nỗ lực, đã muốn thành công, nếu chưa đủ kiến thức, đã muốn giàu có, nếu chưa đủ thực lực, đã muốn làm việc lớn, thì cả đời này nhất sự bất thành. Thành công là một quá trình, quá trình tích lũy kiến thức, thành công không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn. Tiền phong với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tiền phong với xây dựng mạng xã hội nền tảng blockchain, tiền phong với xây dựng mạng xã hội trả tiền cho người dùng toàn cầu mang tên mạng xã hội phân quyền vai xa. Hãy biến bất lực thành động lực, hãy biến động lực thành đam mê, hãy biến đam mê thành bất công hãy biến bất công thành công bằng, hãy biến công bằng thành công lý. Và cuối cùng hãy đòi công lý cho cho vay xa thành hiện thực. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.